vai diễn Thảo Nguyên trong bộ phim sitcom An gia đình chế là một cô bé rất là cá tính à, có những cái tình huống là sẽ khi mà mọi người xem ở trên màn hình thì sẽ thấy là à, Thảo Nguyên có những hành động có những cái mảng miếng hài tình huống sẽ làm cho mọi người cảm thấy thú vị và cảm thấy à, buồn cười về Thảo Nguyên à, Thảo Nguyên nhìn á, thì có vẻ là cá tính nhưng mà thật ra trong thâm tâm cũng là cũng là bánh bèo yếu đuối cũng là mơ ước là mình sẽ có một cái à, một, một, một à, những cái lượng những cái tính nữ tính nó như là bạn nó bình thường nhưng mà cái cá tính đã nó quá mạnh cho nên là thành nó để che đi cái tính nó không nguyên theo Di thấy thì giữa Di và Thảo Nguyên là hai người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau Thảo Nguyên thì thích uh, anh nói lớn tiếng rồi bóp chát thì rất là thích cãi với người khác còn Di thì bình thường ở ngoài Di lùi lắm Di lùi cãi khi nào mà bực mình lắm thì Di mới cãi còn Thảo Nguyên là một à, cô gái mà không có thích à, ờ, trau chuốt cái vẻ bề ngoài lúc nào cũng chỉ cùng chia nó thun thôi à, không có để ý lắm về cái sự nữ tính của mình cũng ít hầu như là không mặc một cái một cái đầm một cái váy nào hết còn như ngoài Di rất là điệu à, thích ờ, thay đổi hình ảnh của mình liên tục và rất là để ý mỗi lần mà mình xuất hiện ở đâu thì Di rất là trau chuốt về cái phần hình ảnh của mình ờ, nó nó khác rất là nhiều nhưng mà khi mà Di nhận được lời mời từ cái đạo diễn là anh Đinh Phúc Hồng thì cũng có hơi lo lắng chút xíu tại vì thật ra có một cái điều rất là đặc biệt như thế này Di đã đóng rất là nhiều phim rồi nhưng mà phim anh gia bùng chéo là bộ phim sitcom đầu tiên Duy tham gia sitcom đầu tiên luôn từ trước bây giờ Duy rất là thích sitcom nhưng mà không hiểu sao mình chưa có duyên với sitcom mình đóng rất là nhiều phim nhưng mà lúc nào mình cũng thấy mọi người đi quay sitcom rất là thích bởi vì quay sitcom rất là vui à, có những cái những cái khi mà đóng giống như là mình sẽ có những cái tình huống vui trong đó và khi mình quay mình sẽ rất là thoải mái mà ờ, Di rất là thích nhưng mà không hiểu là sao mà mình chưa có duyên cho tới mãi cho tới ngày hôm nay thì Di mới được bộ phim sitcom đầu tiên của sự nghiệp của mình mình cảm thấy rất là háo hức mặc dù vai diễn nó khác với mình rất là nhiều nhưng mà mình luôn ờ, cố gắng để mà hoàn thành tốt cái vai diễn này thì thật ra có một cái điều rất là đặc biệt như thế này Di đã đóng rất là nhiều phim rồi nhưng mà phim Oan gia bùng trẻ là bộ phim sitcom đầu tiên Di tham gia sitcom đầu tiên luôn từ trước bây giờ Di rất là thích sitcom nhưng mà không hiểu sao mình chưa có duyên với sitcom mình đóng rất là nhiều phim nhưng mà lúc nào mình cũng thấy mọi người đi quay sitcom rất là thích bởi vì quay sitcom rất là vui à, có những cái những cái khi mà đóng như là mình sẽ có những cái tình huống vui trong đó và khi mình quay mình sẽ rất là thoải mái Ờ, di rất là thích nhưng mà không hiểu là sao mà mình chưa có duyên Cho tới mãi, cho tới ngày hôm nay thì Duyên mới được bộ phim sitcom đầu tiên của sự nghiệp của mình Mình cảm thấy rất là háo hức mặc dù vai diễn nó khác với mình rất là nhiều Nhưng mà mình luôn ờ, cố gắng để mà hoàn thành tốt cái vai diễn này À, đối với Di á, khi mà làm việc với uh, một, à, làm việc với một ekip làm phim nào đó cái điều mà Di quan tâm nhất đó chính là đạo diễn bởi vì đạo diễn là cái người như là cái đầu tàu và người đó sẽ là truyền đạt cho mình biết là mình phải làm thế nào à, nhưng mà khả năng truyền đạt thì Di nghĩ không phải ai cũng có <laughs> ờ, khi mà anh Vinh mời đó, thì Di cảm thấy rất là an tâm tại vì Di đã từng hợp tác với anh Vinh trong một cái một cái tập phim ngắn trước đó rồi nên là Di biết bởi vì bản thân Di không phải là người chuyên về hài nếu mà quay sitcom thì thường mọi người sẽ thấy là người ta sẽ thường mời diễn viên hài rất là nhiều bởi vì à, đó là cái thế mạnh của họ thì Di không phải Di chỉ là lâu lâu đá chéo xong thôi cho nên là khi mà anh đi anh gọi thì Di chẳng có lúc anh cũng có nói luôn nếu mà anh ấy thì em rất là yên tâm bởi vì anh kiểu em được và anh sẽ lèo anh, anh, anh sẽ lèo lái cho em được ờ, làm sao đi diễn hài cách duy nhất tại vì đã được bảo chứng từ một cái tập phim ngắn trước đó rồi <laughs> mà đóng những cái phim khác thì anh Hà Chí Quang có khi là anh đóng bà chú của gì nữa nên là nó nó nó cái nó cái tiếng lớn hơn rất là nhiều chứ bao giờ mình đóng cảnh tình cảm hay là những cái cảnh mà gọi là à, đấu tay đôi gọi là tay đôi với ảnh thì chưa có nên chưa có hiểu được lúc đầu thì mình cũng không biết là không biết mình với anh Quang đóng hả có ăn ý hay không mới đầu thì hai anh em nó có hơi một chút xíu gọi là bỡ ngỡ là như nghĩ là chắc là phần Di sẽ nhiều hơn thì anh Quang thì anh chỉ có một chút xíu bỡ ngỡ nhưng mà từ từ rồi bắt đầu qua qua những cái phân đoạn phân đoạn thứ ba phân đoạn thứ tư của cái ngày đầu tiên bấm máy bắt đầu hai anh em đã quen với cái, cái chuyện đó rồi nên là cảm thấy là rất là dễ và cho tới bây giờ là cho tới bây giờ là sau khi mà những cái ngày mà đóng máy luôn nhiều khi là hai anh em cũng chat với nhau nói chuyện chơi rồi còn bàn là uh, anh Quang sẽ đi mua những cái bộ đồ để mà hai, hai đứa mặc ở trong phim cho nó giống một couple rồi cho nó dễ thương cho nó đẹp cái nhân vật của mình tức là ngoài cái sự tương tác trên phim trường là Di với anh Quang còn có cái uh, cái sự liên lạc ở ngoài để mà khi mà quay lên mọi người sẽ tin đây là một cặp có gì đặc biệt mà ấn tượng với lại Di? À, nói về tất cả các diễn viên trong phim này thì nếu mà nói như nhận xét sẽ rất là khó bởi vì tất cả các diễn viên uh, uh, trừ uh, trừ cô bé mà đóng vai em gái của Di thì uh, tất cả những người còn lại đều là những người gọi là có kinh nghiệm dày dặn ở trong nghề uh, Lê Lộc Lê Lộc là một, một nhân tố cũng mới nhưng mà Lê Lộc cũng đã tham gia rất rất, rất là nhiều phim và và tham gia kịch rất là nhiều rồi thì Di sẽ rất là khó mà nhận xét là ai nhưng mà anh Quang với lại à, má Hương Quỳnh thì đã đóng rồi thì không thôi còn mình bỏ qua hai người đó nhưng mà khi mà chị đóng đóng phim này á cái sự ấn tượng của Di dành cho chị Lê Giang và Lê Lộc rất là nhiều rất là nhiều luôn dù là Di biết hai người từ trước rồi à, cũng có nói chuyện à, thỉnh thoảng nếu mà gặp ờ, cũng có nói chuyện mà nhưng mà không có mối quan hệ nó nó cũng không có thân lắm tại vì chưa có từng làm việc chung với nhau chỉ là xảy ra thôi à, nhưng mà khi mà làm việc rồi mới cảm thấy là hai người rất là duyên rất rất là duyên luôn diễn rất là tỉnh nhất là lê lộc khi mà lê lộc diễn mình xém xì mấy lần luôn nhớ tại sao em diễn tỉnh bây giờ tỉnh rất là tỉnh luôn và Duy rất là thích cái kiểu hài mà diễn tỉnh như vậy đó là sự ấn tượng dành cho cái diễn xuất của chị Lê Giang và Lê Lộc à, cho nên là cái, cái sự yêu quý của mình chính vì cái sự ngưỡng mộ về cái cách diễn nên là Duy nghĩ là chị dành sự yêu quý cho hai người đó